chủ nhà bây giờ có nhu cầu chuyển đổi nên có nhờ bên nhà tốt bán và với cái thiết kế thì rất là hợp lý mặt tiền trên 4 mét với cái thiết kế cửa chính của ngôi nhà hai lớp cửa bên ngoài là cửa quấn điện và bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp mời người theo em vào khám phá cụ thể với cái căn nhà này được có một cái ưu điểm duy nhất đó là ngõ nông đường ô tô có thể đi qua và đây là cái phần phòng khách của ngôi nhà phần tầng 1 lô góc hai thoáng cho nên có cửa chính và cửa phụ với cái căn nhà này thì gần với trục đường Lê Trọng Tấn kéo dài quý vị rất là phù hợp đi làm ở khu vực Hà Đông hoặc đi làm ở Hoài Đức và hoặc đi làm quý vị ờ, theo cái trục đường Đại lộ Thăng Long kéo dài hoặc là theo cái đường Lê Văn Lương với cái căn nhà này rất là hợp lý đường thông thoáng và với cái ờ, phần hoàn thiện thì thực ra Hoành đã chia sẻ rồi căn nhà này không hẳn là cũ mà chủ nhà mới mua và ở được mấy tháng thì có nhu cầu chuyển đổi nên nhờ bên nhà tốt bán với cái phần hoàn thiện cũng gần như là còn mới hết cho mình và đồng thời với căn nhà này thì chủ nhà tặng toàn bộ lại nội thất những cái đã có mà Ngọc Ánh sẽ quay video gửi cho mọi người nhé hệ thống trần thạch cao đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện ở đây thì phần phòng khách mà chủ nhà có để cho mình một chiếc quạt trần ngoài cái phần phòng khách tầng 1 thì ở đây phòng bếp là tặng thêm ờ, quạt hụt tặng thêm cho mình một cái tủ bếp cũng như là cái ờ, hút mùi và đây là không gian của phòng bếp đó gần như là vẫn còn mới nhá quý vị với cái tủ gỗ uh, thiết kế là gỗ MDF chống cong vênh mặt bếp thì ốp đá đen và xung quanh bếp ở đây thì là được ốp gạch căn nhà này gần như theo hiện trạng là vẫn còn rất rất là mới ngoài ra phần tầng 1 thì thiết kế cho mình thêm một phòng vệ sinh sử dụng ở phía dưới tầng 1 đầy đủ hệ thống bồn cầu, thiết bị vệ sinh cũng như là máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Toàn bộ hệ thống tay vị cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 thiết kế là gỗ, mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng. Như vậy mà anh đã review vị trí rồi. Vị trí của nó là thuộc à, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, gần với Đại học Kiểm sát, diện tích 30m, thiết kế 5 tầng, giá bán của ngôi nhà này 3 tỷ 400 triệu ba toàn bộ phí thuế có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu và căn nhà này thì quý vị theo hiện trạng quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay đường ngõ ô tô đi qua mời theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà tầng 2, tầng 3, tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế cho à, quý vị mỗi một tầng gồm một phòng ngủ rộng một phòng vệ sinh ở phía bên ngoài với căn nhà này thì chủ nhà có để lại nội thất như trên video quý vị nhìn thực tế nhé. Đây là phần tầng 2 có rèm cửa, có điều hòa, có giường tủ cho mình luôn. Đó. Giường 2m 2m2, tủ đây. Gần như là vẫn còn mới zin mọi người ạ. À. Đó. Xinh không ạ? Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện đều đã được lắp đặt cho quý vị hết hồ sơ điện nước gần như căn nhà này nói chung là nó mới được đến 90 phần trăm ấy quý vị với cái cửa thông phòng thiết kế ở đây là cửa gỗ sàn gỗ công nghiệp sử dụng cho ba phòng ngủ với tầng 2 tầng 3 ấy, thì mọi người có thể nhìn thực tế này cửa sổ thông thoáng vì nó là lô góc cho nên được cái lợi thế cửa rất là rộng và cái mặt tiền của ngôi nhà này nó lớn mọi người ạ cho nên là cái cái hướng nhà ấy thì là hướng tây bắc quý vị nhé đó và đây là cái phần phòng vệ sinh sử dụng cho tầng 2 đầy đủ ở bình nóng lạnh, bồn cầu, lavabo, sen tắm. Tầng 2, tầng 3, tầng 4 thiết kế giống hệt nhau, mỗi tầng gồm một phòng ngủ và một phòng vệ sinh như thế này. Mời người theo em lên tầng 3 của ngôi nhà. Và với tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế giống như tầng 2. Đó. Cũng đầy đủ điều hòa. Đây, rèm cửa giường tủ sàn gỗ chỉ có duy nhất tầng 4 là chưa có nội thất thôi mọi người nhé còn tầng 2 tầng 3 là có đầy đủ như thế này cho mình rồi đó cửa sổ hai bên xem cửa rất là thoáng và cái cửa sổ thì ờ, cửa nào cũng được thiết kế hai lớp bên ngoài là cửa như mẹ Việt Pháp và bên trong là cửa sắt sơn tĩnh điện đảm bảo cái độ an toàn cho ngôi nhà đây là phòng vệ sinh sử dụng cho tầng 3 như vậy với căn nhà 5 tầng này tầng 2 tầng 3 và tầng 4 thiết kế giống hệt nhau 3 phòng ngủ 3 phòng vệ sinh như thế này và mời theo em lên khám phá tầng 5 tầng cuối cùng của ngôi nhà nhé quý vị ơi đây là phần tầng 5 của ngôi nhà với tầng 5 của ngôi nhà thì quý vị có thể nhìn thực tế luôn cái công năng sử dụng của ngôi nhà này quá là ok đây là phần phòng thờ riêng biệt hợp lý ổ điện đây phòng thờ quý vị để đây đó cầu thang đi lên một ô nhỏ nhắn rất là thoáng ánh sáng tự nhiên đây là phần để máy giặt và máy giặt này thì chủ nhà cũng để lại cho mình nhé mọi người đây là phần sân phơi rất là rộng với ngôi nhà này tiện ích xung quanh đầy đủ dân cư đông đúc chợ trường phường trạm từ trường mầm non tiểu học cấp 1, cấp 2, cấp 3 cho đến đại học đều là xung quanh nhà rất là gần quý vị đi làm theo cái cung đường Lê Văn Lương kéo dài hoặc theo cái trục đường đại lộ Thăng Long thì cũng rất là ok và vị trí của nó thì cụ thể Ngọc Ánh đã chia sẻ rồi giá bán 3 tỷ 400 triệu diện tích 30 mét, thiết kế và xây dựng là 5 tầng Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo